xin chào quý anh chị và các bạn à, thân mến Hôm nay à, mình đi à, ra ngoài có chỗ xe bán đồ tươi nè các bạn mình Chia sẻ cho các bạn coi cho vui nha Mua Đó bây giờ mình đi ra đây mình mua đồ tươi các bạn ơi Mua rau nè ờ, Mua rau với mua giá Vô làm lẩu chao Em mua cải gì vậy? 25 Đâu đâu đâu đâu Ờ, đó cái đó hả ờ, cái uh, à, bệ à, cái bệ xanh nè coi coi nè cái xà lách nè rau thơm nè à, quế giá đó bỏ vô bỏ vô bỏ vô cầm em cầm bỏ vô đó, bây giờ mình à, mua ở chỗ à, có xe trở lên tới nhà các bạn đó là hôm nay mà mình mua đồ để mình à, nấu à, vịt nấu chao nha các bạn chẻ ra cho nó à, cái gỗ rau cho nó mình à, mình cái rau này là rau muống đồng nha các bạn rau muống đồng chứ không phải là rau muống tàu giá ngon quá trời nãy giá nãy mình mua đó các bạn giờ chẻ ra đó bây giờ mình có cái uh, thịt vịt nè các bạn thịt vịt mình làm sẵn nè các bạn với uh, chao chao nha các bạn ở đây là chao nè các bạn nhìn thấy cái màu chao nó ngon không đó, chao được bột ngọt ha mình chuẩn bị sẵn và bây giờ là mình uh, làm gì trước em làm ốp gì trước vậy ốp thịt trước các bạn ơi giờ mình ốp thịt trước nha đó ốp thịt uh, vô uh, với chao đó ốp vô trong cái thịt vịt à. hôm nay à, mình làm à, lẩu vịt nấu chao nha các bạn ờ, thì mình đầu tiên đó là mình ốp vô trong cái thịt vịt này trước để cho nó mình xào lên cho nó thấm vô cái vịt nhiều chao vậy đó em ừ. gần hết một hũ chao mình đem cái này trước các bạn ơi hôm nay à, mình làm món vịt nấu chao à, bỏ vào miếng ngọt ngọt nè các bạn đường ha ngọt với đường ốp vô trước mình à, nấu cái đó là mình à, xào trước các em xào lên trước không sao chiên cái khoai môn trước à, cái này là mình ốp mình để lại sau ừ. à, mình xào cái khoai môn này trước nè cái khoai môn nè các bạn mình xào cái khoai môn này trước là mình à, xào mỡ tỏi hay là mình à, xào không chiên không à chiên dầu không rồi đây, đây có cái à, khoai môn nha các bạn khoai môn này dẻo lắm rồi ở đây là mình có gỗ rau nè các bạn cái rau hồi nãy là mình vợ à, bà xã mình nó chẻ cái rau muống này ra với à, giá và chút xíu là mình nhúng vô à, lẩu để mình ăn kèm với rau này thì lẩu chao thì các bạn có rau các bạn nhúng vô các bạn ăn mới ngon ăn kèm theo đã trộn lên cho nó đều lên nha các bạn mình à, mình làm à, dịch đó thì à, mình làm theo đơn giản thôi các bạn à, mình làm theo cái kiểu à, mình làm thôi chứ mình cũng không phải là thợ nấu hay gì đâu đó bây giờ khoai muôn có sẵn này nè bật lửa lên cái này em để bên đây em chiên cho nó rộng bó dầu vô mình xào à, khoai môn nha các bạn nè khoai môn nè xào khoai môn cái môn này à, hôm rồi mình có mua một à, lần ăn nó dẻo ngon lắm các bạn hôm nay mình cũng mua khoai môn này nữa đó bỏ khoai môn vô chiên khoai môn này mình chiên cho nó vàng luôn hay là mình chiên sơ qua em chiên ờ. được chưa em rồi rồi bây giờ xong đó bây giờ tắt cái này đi để mình bên nữa các bạn giờ nấu bên đây à, thông thường á, là những cái món ăn á, các bạn bình thường hay á, là mình à, làm à, tỏi à, băm tỏi sấy lên à, để cho nó à, thơm lên khi mà mình xào thịt hoặc là những cái món ăn khác để à, nó thơm lên thì à, như cái dịch nấu chao này cũng vậy các bạn mình à, băm tỏi để cho khi mà xào phi lên đó các bạn là mình xào chung với à, vịt đó là nó thơm thơm cái mùi vịt thơm với mùi tỏi và nó bán đi những cái mùi hôi của lông vịt đó các bạn nó dễ ăn hơn đó, bây giờ sắc tỏi ra để à, phi lên bỏ giờ ăn vô các bạn ơi em à, em à, bỏ vô ăn vô rồi em bỏ à, thổi vô Đó, giờ bỏ cái thịt vô ồ thơm quá xào vô lên nha các bạn xào cho vịt nó săn lại mùi thơm quá thơm mùi chao á thơm mùi chao xào lên thơm mùi chao với mùi tỏi xào hồi cái thịt vịt nó săn lại rồi mình đổ nước vô được chưa đổ nước vô đi đổ nước vô đổ nước lên mình nấu cho thịt vịt cho nó chín nha các bạn nó gần chín mình mới bỏ vô phải không em hay là mình để cho nó hồi lại sôi lên à, cho nó sôi lên là bỏ vô luôn chứ mình để chín ờ, dịch chín cái mình bỏ khoai môn vô là nó gục cái cái thịt dịch đó bây giờ mình coi cái à, nồi à, dịch của mình nha các bạn đó nó chín nó săn lại nè giờ chuẩn bị bỏ khoai môn vô đó, khoai môn hồi nãy mình chiên đó các bạn mình nấu bây giờ nấu chung với dịch các bạn nấu vịt nấu chao á các bạn các bạn bỏ khoai môn vô mới ngon nha các bạn có khoai môn mình ăn nó mới thơm đó hồi nãy em có nêm chưa nêm trong ừ. vịt rồi bây giờ mình nêm lại đúng không ờ ờ đó khi nào á là mình à, cho cái khoai môn này chín nè các bạn khoai môn này chín là mình mới à, nêm lại nêm cái à, cái thịt vịt này cái nồi nước này lại đó, đây là cái à, dịch đó, ngon quá các bạn ơi nhìn thấy cái, nghe cái mùi nó thơm dễ chịu ngon quá mùi thơm của trao quá trời đã các bạn ơi wow, thơm quá thơm mùi trao thơm mùi phơi môn nha các bạn hấp dẫn quá trời luôn quá trời hấp dẫn ngon tuyệt vời luôn hôm nay à, mình làm à, vịt nấu chao đó. thì à, mình nước chấm của mình đó các bạn là mình có làm một chén chao cái này là em bỏ cái gì vô thêm gì em chao với cái gì vậy chao không đâu ờ chao không có bỏ bột ngọt thêm hả miếng bột ngọt miếng đường à chao đường niêm vừa ăn thôi đó bây giờ chao đó mình làm nước chấm á mình làm nước chấm chao luôn các bạn nước chấm chao luôn mình bỏ đường bột ngọt rồi vô mình nêm thơm quá thơm mùi chao quá các bạn cái món ăn này à, tương đối là cũng à, dân dã thôi các bạn thịt nấu chao nãy em à, nêm bột ngọt phải không thiếu cái gì đó nêm vô thêm anh đường đủ chưa đủ rồi mình coi cái khoai môn nó chín vậy gần chín rồi gần chín hả ờ, gần chín là vậy mình dắt ra mình à, đem lên tới lò ra mình à, ăn được rồi đó nhúng vô nhúng rau ha rồi ờ, hôm nay ăn, ăn vịt hơi trao bữa coi mình ăn cái này chắc mình đem ra ngoài mình ăn ở trong nhà nóng nực quá được chưa được chưa được đây ngon không được rồi coi rồi bây giờ mình nấu chút nữa đi nấu có khoảng 5 phút nữa cho cái khoai nó chín này thấy gì chứ khoai nó chưa chín không đó đây là cái lỗ uh, trao của mình đó các bạn đây là lỗ trao mình làm ờ, xong rồi nè mình để trên cái loại ga ha còn đây là gao chút xíu nữa mình ăn mình nhắn mình mình ờ, chút xíu nữa mình ăn đó các bạn mình nhúng vô gao các bạn à, đây là cái chén nước chấm hôm nay mình thưởng thức cái món lẩu chao mình, dạ, mình và bây giờ là mình ăn à, hôm nay á ăn cơm nha các bạn ăn cơm với vịt à, à, nấu chao nè nấu chao nè mời các bạn ăn cơm với em nha đó không ăn cơm ăn cơm ăn ăn không ạ à? là con gỗ rau nè bạn rồi dạ. thôi bây giờ mình ăn cơm nè thì con ăn con ngồi cho đàng hoàng nhé thì đổi kia con không muốn chén này đâu trứng đó giờ quá này để xương nha rồi giờ mời các bạn ăn cơm không cầm đũa à, thịt nữa mà thịt nè bạn à, ăn với em miếng thịt vịt nha miếng gà rồi em ạ mình chấm vô miếng à, dao nữa các bạn dao mình để à, sẵn là nãy ớt nè giống như đây mẹ chín chưa mẹ chín rồi ừ, thịt ngon quá đi ra ngoài này ngồi ăn nó mát